cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà hai lô đất Tại vị trí này nha cả nhà Và hai lô đất này nằm vị trí cực kỳ đắc địa Đó là đầu tiên là nằm trên tuyến đường à, nhựa như này Đường nhựa này là có quy hoạch 28m nha cả nhà Và tiếp theo lô đất này nằm gần ngay vị trí là ngã 6 Tân Lợi Bao gồm có tuyến đường nhựa này và tuyến đường xuyên tâm sẽ cắt ngang qua như thế này cắt ngang qua như thế này nha cả nhà mà nằm đoạn phía sau xe của mình chứ không phải là đoạn này thế là vừa hai lô đất này nằm gần giữa vị trí đó thôi cách cho tầm khoảng là 30 mét thôi nha cả nhà và, và một điều nữa đó là lô đất này có diện tích ngang năm sâu 37 mỗi lô có 100 mét thổ cư giá bán cực kỳ đắt địa đó là giá à, giá bán cực kỳ tốt cho cả nhà không phải đất địa mình nhầm giá bán cực kỳ tốt đó là 1 tỷ 020 triệu thôi nha cả nhà giá bán cực kỳ tốt nha và ở ờ, ngay vị trí này thì ngay ờ, cái con đường nhựa mà hiện tại mình đang đứng đây thì đi theo hướng vừa này tức là hướng tay này của mình sẽ vừa có bách trung tâm ờ, hành chính huyện Đồng Phú thì từ vị trí này chúng ta ra có mát tầm khoảng là 6 km thôi nha cả nhà còn ngay vị trí này chúng ta đi vào bên trong Bicomax à, vào bên trong Bicomax theo hướng này thì chúng ta sẽ từ đây đi theo con đường nhựa này này cả nhà đi theo con đường nhựa này đi vào BKMX á tầm khoảng là 4 km nữa thôi tầm 4 km còn nếu chúng ta đi theo uh, hướng mà ngay cái đường xuyên tâm à, đường xuyên tâm hiện tại nó chưa hình thành nhưng mà tương lai nó chưa hình thành á chúng ta ra tuyến 4 thì chúng ta đi lên uh, vào BKMX tầm khoảng uh, từ tuyến 4 á từ ngay mà từ đường xuyên tâm cách giao từ tuyến 4 là 2 km cộng với từ đây vào tương tương 4 500 500 m nữa là khoảng ờ, hai cây rưỡi thôi nha cả nhà. Đó là hai cây rưỡi nữa thôi là chúng ta vào tới khu nghiệp BKM rồi. Như vậy thì hai lô đất này của mình ở đâu? Chính xác là hai lô đất này của mình này cả nhà. Nằm ngay vị trí này. Đây. À, từ ngay vị trí cái cây này này. Đây. Từ vị trí này thì thẳng ra đây. À, là một lô này. Từ vị trí này ở đây là lô thứ hai nha cả nhà ở đây thì hai lô này mình cũng có làm review ờ, nhiều lần rồi và đáng lẽ thì ờ, cũng ờ, có nhiều khách hàng tốt nhưng cái vấn đề ở đây là biết sao hiện tại là thị trường ở đây nó đang trầm à, tức là thị trường hiện tại tất cả những nhà đầu tư không còn tiền nữa tại vì tiền nó đang nằm trông vào đất hết rồi ngay cái bản thân mình cũng vậy và à, khách hàng mà mà chú mà người ta gửi đất này cũng vậy à, tiền đã bị trôn vào đất hết rồi cho nên á bây giờ cái uh, lượng ra hàng nhiều hơn cái lượng mua vào cho nên hai lô đất này mới mới mới cái, cái còn lại bây giờ chứ còn nếu như mà đúng thời điểm sốt đúng thời điểm sốt nha thì hai lô đất này à, có giá khoảng là một tỷ mốt nha cả nhà một tỷ mốt nha một tỷ 100 triệu đó. và hai lô đất này à, toàn đánh giá là vừa tương lai thì cực kỳ cực kỳ tốt nha còn vừa hiện tại thì cả nhà thấy rồi à, bên này cao su bên này là có và nhìn gọi là mênh mông đúng không ạ nhưng mà những ờ, ai những những nhà đầu tư nào mà đã từng đầu tư theo cái dạng mà bám theo quy hoạch cũng như bám theo ờ, công nghiệp thì ờ, rất dễ dàng đầu tư ở đây thì ở đây là đường nhựa rồi chúng ta đi vào sự bên trong một xíu thôi thì chúng ta sẽ thấy nhà chúng ta sẽ thấy nhà và ở đây là cái nhà xây dựng ở đây cũng là xây dựng tự do nha tức là chúng ta muốn xây nhà thì chúng ta xây dựng tự do theo ý thích của mình có thể thiết kế đầy đủ à, ai mà có tiền á thì mua được hai lô này thì sau này xây làm mặt bằng à, với tương lai mặt bằng đó ừ, một kinh doanh buôn bán á, cũng khá là tốt mình đảm bảo luôn nha à, tương lai thì tầm khoảng 5 năm hoặc 10 năm nha cả nhà và cái này là mình à, à tính về tương lai và tầm nhìn của mình như thế nào thì vừa vừa cái độ mà ừ, tài sản của mình nó sẽ nhân lên á thì nó sẽ theo cái tầm nhìn của mình có những vị trí đất như cả nhà có thể là tham khảo một số cái vị trí khác ví dụ như ở trên Đắk Lắk à, Đắk Nông hay là Gia Lai hay là hay là ngay cả Bình Dương mình cũng vậy ngày xưa là nó cũng giống rừng cây như thế này thôi nhưng mà hiện tại như thế nào ạ à? hiện tại thì rất là sầm uất đúng không ạ à? cho nên chúng ta không thể nào nói được ừ, tất cả những cái gì hết còn về quy hoạch ở đây quy hoạch như thế nào quy hoạch khu công nghiệp như thế nào và tiến độ như thế nào thì à, mình cũng à, phỏng đoán ví dụ như là khu công nghiệp BKMX đi đỡ mà khu công nghiệp BKMX à, tại đặc phố này khởi công thì theo dự đoán của mình thì tầm khoảng 5 năm nữa thì mới bắt đầu à, triển khai và khởi công còn đó phát triển thì tầm khoảng 10 năm nữa hoặc là 15 năm nữa đây là theo dự đoán của mình nha à, không không không có ờ, liên quan gì tới mà mà chủ trương của nhà nước thì mình không có nói mình không biết nha à, và theo cái đây là theo kinh nghiệm của mình là mình dự đoán như vậy còn à, có một số bạn khác thì có thể dự đoán ngắn hơn ví dụ như tầm khoảng 3 năm nữa là khu công nghiệp sẽ khởi công ở 5 năm nữa là sẽ phát triển đó tùy theo mỗi người và tiêu đối với toàn thì toàn sẽ dự đoán xa hơn để mà chúng ta có cái nhìn chúng ta có cái nhìn và chúng ta đầu tư đất nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta dễ chấp nhận hơn à, ví dụ như à, và cái lô này hiện tại đang là 1 tỷ 020 triệu một lô thì à, tầm khoảng 5 năm nữa thì nó sẽ không còn phải là 1 tỷ 020 nữa mà nó nằm tầm khoảng là 3 tỷ 4 tỷ hoặc là 5 tỷ và lúc đó mình không biết được lúc đó sẽ phụ thuộc vào giá thị trường của lô đất đó tại tại thời điểm đó bên cạnh đó sẽ phụ thuộc vào cái quy hoạch à, mở rộng đường dù đường nhựa này 28 m phụ thuộc vào những cái tuyến đường mà mà hiện tại mà đang có trên quy hoạch à, sẽ làm khi nào khi mà làm rồi á, thì chắc chắn giá đất của mình sẽ tăng lên rất là nhiều lần bên cạnh nó phụ thuộc vào cái khu công nghiệp Bigamax à, đúng không ạ khu vực khu nghiệp Bigamax khi mà khu nghiệp Bigamax hình thành à, bắt đầu khởi công thì, thì sao giá đất nó sẽ, sẽ sẽ tăng hơn tăng nhiều hơn đúng không ạ như vậy thì chúng ta xác định đã đầu tư thì chúng ta có thể đầu tư lâu dài và và quy hoạch đã đầu tư quy hoạch thì chúng ta là xác, xác định chúng ta đầu tư vào lâu dài còn à, nếu mà lướt sóng đối với lướt sóng những khu vực này thì à, đòi hỏi những nhà đầu tư phải thực sự là lão luyện nha cả nhà những nhà đầu tư gọi là đã có kinh nghiệm và họ láo luyện trong cái việc đầu tư à, thì họ có thể lướt sóng được còn đối với những nhà đầu tư mà mới bắt đầu cũng như những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì mình cũng xác định luôn là tầm nhìn của mình tầm khoảng 5 năm 10 năm hoặc 15 năm thì chúng ta mới mới mới hình thành được mới mới, mới nhân đôi hoặc là không nhân đôi thì thì ít quá tầm khoảng là nhân năm hoặc là nhân 10 tài sản của mình được và đây là cũng là một trong những cái bài học mà ờ, ở Bình Dương của mình đã hình thành rồi mà không những ở Bình Dương mà còn những khu vực khác à, những khu vực khác và nếu mà lấy ví dụ cụ thể thì các nhà có thể là liên hội toàn à, toàn thể lấy ví dụ cụ thể như ở Bình Dương là mình lấy khi ví dụ như là khu công nghiệp Mỹ Phước trong đó có Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4 đúng không ạ hiện tại ngày xưa thì nó nó nó cũng là rừng cây như thế này cũng là cao su đúng không và cũng có những đồi dốc à, có những cái cái à, vị trí là đất nó sẽ thấp hơn nhưng mà hiện tại bây giờ mặt bằng chung là hiện tại ở khu công nghiệp Mỹ Phước gồm 4 Mỹ Phước là đang cực kỳ rất là phát triển và nhà máy đã hình thành cực kỳ nhiều lượng công nhân vừa đây cũng cực kỳ nhiều và bên cạnh đó thì sao ạ và ờ, tốc độ mà xây nhà cũng như là độ phủ lấp dân ở đây cũng cực kỳ nhanh cực kỳ nhanh nha cả nhà như vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào từ uh, lúc mà khu công nghiệp Mỹ Phước hình thành đến bây giờ là bao nhiêu năm ạ à? khoảng hơn hơn 15 năm đúng không ạ như vậy thì hơn 15 năm mà đến bây giờ phát triển như vậy thì uh, có đáng để chúng ta đầu tư không từ uh, Ờ, lúc mà giá đất chỉ có 200 300 triệu một một, một lô thôi à, hoặc là 400 triệu một lô đến đến thời điểm mà 2016 à, 2017 thì 400 500 và 600 tùy theo vị trí nhưng mà hiện tại nó như thế nào ạ à? nó đang là là là hơn 2 tỷ và uh, có những vị trí là nó là 1 tỷ 8 đường bê tông là 1 tỷ 8 mà những vị trí mà đường nhựa thì nó là là hơn 2 tỷ hơn 2 tỷ tổng khoảng 2 tỷ tư nha cả nhà cho nên chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn đó và tương lai ở đồng phú của mình cũng vậy từ hiện tại đồng phú đang đang, đang quy hoạch gọi là quy hoạch tổng thể và tất rất nhiều nơi rất nhiều nơi à, những tuyến đường đang được mở rộng và đang được quy hoạch đó mà triển khai làm à, ai mà tập trung vào Bình Phước không những ở Đồng Phú không mà những những huyện khác cũng vậy à, như Phú Riềng Lộc Ninh à, Trân Thành hiện tại cũng đang rất là phát triển và trước khi kết thúc video thì cả nhà hãy xem lại cái lô đất này của mình đây đây là lô đất của mình. Hai lô, mỗi lô là ngang 5, sâu 35, có 100 mét thổ cư. Giá bán mỗi lô là 1 tỷ 020 triệu thôi nha cả nhà. Giá bán là 1 tỷ 020 triệu thôi. Rồi, thì à, mình sẽ cầm cái à, máy quay của mình. À, mình đặt đây, hồi sớm giờ. Thì bây giờ mình sẽ cầm máy quay của mình. Mình sẽ chỉ chính xác à, hai, hai lô đất của mình xong rồi cả nhà. Thấy thì cả nhà hãy à, cho uh, liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0972 332 894 nha cả nhà tại cái nhà Thái này ở cái đây là một cọc này qua đây tức là từ vị trí này qua đây là một lô tại nha cả nhà đó rồi từ vị trí này qua vị trí này là lô thứ hai rồi ra kia sau 35 35 hoặc 37 nói chung tổng số là mình thấy là 37 á đó. như vậy thì ở đây là ngang năm sau 37 có 100 m thổ cư có 100 mét thổ cư nha cả nhà và giá bán giá bán là 1 tỷ 020 triệu 1 tỷ 020 triệu nha cả nhà cực kỳ đẹp còn hướng này hướng này thì sẽ đi vào khu à, đi đi vào trung tâm hành chính huyện Đồng Phú hướng này đi vào trung tâm hành chính huyện Đồng Phú nha còn à, nếu như mà ngược lại hướng ngược lại đây hướng này xe mà đang chạy đó thì sẽ vào khu công nghiệp Bicamac rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn nha. Mọi chi tiết thì cứ inbox Zalo và cho Toàn. Toàn sẽ gửi số và gửi đầy đủ thông tin chi tiết cũng như là vị trí ở những nơi đây ở những lô đất mà trên mặt tiền đường nhựa này hoặc là trên mặt tiền đường tuyến số 4, tuyến số 3, tuyến số 1 và tuyến số 2 cho cả nhà nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ạ.